tiền khi anh nhìn em từ phía xa người ơi Một cảm giác bối rối bông đến trong lòng anh Rồi từng đêm anh nhớ thầm hình dung em ở bên cạnh Phải chăng con tim anh đã chót trao về em Nụ cười xinh thương ấy bờ môi giọng nói thật dịu em Làm con tim cô đơn bông xuyên sao ngày qua Cầu mong em sẽ hiểu được tình yêu à, anh rất chân thành người một đời bên em chẳng rời xa người ơi dù mai sau không ba bao tố lòng chẳng đổi thay yêu em mãi mãi anh sẽ luôn bên em quan tâm chẳng hề nghĩ suy xin em hãy nhớ dẫu lòng em chẳng hề có anh anh vẫn chờ vẫn hoài hy vọng một ngày có em trong cuộc đời anh người ơi thấy khi bao đau thương tràn ngập lối đi xin em hãy đến có bàn tay anh luôn ấm áp và rồi khẽ đưa lau khô nước mắt anh sẽ luôn là người chở che luôn là người xóa mọi ưu phiền chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc dù mai gió phong ba bao tố lòng chẳng đổi thay yêu em mãi mãi anh sẽ luôn bên em quan tâm chẳng hề nghĩ suy xin em hãy nhớ Dẫu lòng em chẳng hề có anh anh vẫn chờ vẫn hoài hy vọng một người có em trong cuộc đời anh ơi ơi rồi mai đây khi bao đau thương tràn ngập lỗi đi xin em hãy đến có bàn tay anh luôn ấm áp và rồi khẽ đưa lau khô nước mắt anh sẽ luôn là người chở che luôn là người xóa mọi ưu phiền chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc chỉ để thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc